thì ngày hôm nay chúng ta đầu bảng lô tô có đầu 9 cân. Thì ngày đầu tiên của tháng 6, ngày 1 tháng 6 chúng ta có đầu 5 cân thì sang ngày mùng 2 đầu năm đối với chúng ta hai nháy là có 52 53. Và tiếp đến ngày mùng 2 thì nó đồng lại tiếp tục cho chúng ta có ở đầu 9 cân. Và đầu lô tập trung nhiều nháy nhất là ở đầu 7 và đầu 0, đầu 1 mọi người nhé. Và ngày hôm nay nhược đường cầu hai nháy là 03, 07, 01 và 04 thì những anh chị em nào mà ngày hôm nay chơi được những đường cầu lô hai nháy này thì rất chi là tương mừng rực rỡ và chúc tất cả mọi người đấy còn những anh chị em nào mà chưa ăn được cầu lô cả cặp thì ngày hôm nay chúng ta có cặp 1661 và 4884 đấy 84 mọi người nhé còn những con số trên video mà trong buổi tối ngày hôm qua mà bên kênh dự đoán và cho tất cả mọi người thì trên bảng dự đoán kết quả số số miền Bắc của bên kênh ngày 2 tháng 6 là con bạch thủ lô 32 và xong thủ lô 8998. Thì kết quả ra ngày 2 tháng 6 thì với hai đường cầu lô thì chúng ta chiến thắng được một đường cầu đó là con bạch thủ lô 32 cầu về cho chúng ta một nháy ở giải 6 đây mọi người nhé. Đấy, thì với hai đường cầu thì chúng ta chiến thắng được một đường cầu đội bạch thủ lô 32 ở trên video. Thì à, một lần nữa những anh chị em nào mà đã theo dõi và có theo bên kênh thì nhớ để cho kênh những nút like để chúng ta cùng nhau ăn mừng chiến thắng trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn với dự đoán với đường cầu đề thì trong buổi chiều hôm nay chúng ta có chạm 14 thì trên video chúng ta dự đoán là chạm 26 đúng không ạ? Thì kết quả ra thì chúng ta ngày hôm nay tiếp tục chưa chiến thắng được với đường cầu đề. Đấy, vì đặc biệt là ngày hôm nay ra chúng ta còn 14. Nhưng không sao, mọi người hãy tiếp tục theo dõi video để trong buổi tối ngày chúng ta có thể tham khảo được những con số cho ngày mai có những chiến thắng trên Zalo thì trên Zalo trong buổi chiều ngày nay có chút độc thủ lô một số duy nhất cho tất cả mọi người là con 52 thì nó đảo nổ về cho chúng ta một nháy ở giải 5 luôn nên mọi người nhá đấy thì trong buổi chiều hôm nay mình chỉ chốt với con độc thủ lô 52 đấy thì trong buổi chiều ngày hôm nay tất cả những anh chị em nào mà đã theo trên Zalo thì chúng ta lại tiếp tục ăn mừng chiến thắng với con 52 mọi người nhá đấy nhớ để cho kênh những nút like để chúng ta lại tiếp tục cùng nhau ăn mừng đấy để ngày mai chúng ta lại tiếp tục lấy những chiến thắng của ngày mùng 3 tháng 6. Còn bây giờ thì không để tất cả mọi người nhiều chờ lâu thì chúng ta sẽ đi đến với những con số cho ngày mai để cho mọi người tham khảo. Và trong buổi tối hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chia lên sẻ lên cho tất cả mọi người. Sau đây là sẽ là đường cầu Bạch Thủ Lô cho ngày mai. Thì đường cầu Bạch Thủ Lô của chúng ta sẽ có bắt đầu chạy ở ngày 31 tháng 5 nhé. Khi đường cầu này nó bắt đầu chạy ngày 31 tháng 5 thì mình sẽ lấy ở giải nhì. Ở G1.5 chúng ta sẽ còn 4 và ở G ở giải tư thì ở G2.4 chúng ta sẽ còn 7 này. Thì cầu báo cho chúng ta là bạch thủ 47 đúng không ạ? Cho ngày mùng 1 tháng 6. Thì sang ngày mùng 1 tháng 6 đây thì với con bạch thủ 47 thì nó nổ về cho chúng ta ba nháy luôn mọi người nhá. Đấy, nó nổ về thẳng về cho chúng ta ba nháy lô luôn. Và tiếp đến thì ngày mùng 1 tháng 6 thì chúng ta sẽ có 7 ở giải nhì G1.5 và ở giải tư thì chúng ta sẽ có là G2.4 chúng ta sẽ còn 9 thì chúng ta sẽ ghép lại với nhau thì cầu bài cho chúng ta là bài thủ con 79 đúng không ạ cho ngày mùng 2 tháng 6 thì sang ngày mùng 2 tháng 6 đây thì 79 nổ về cho chúng ta được một nháy ở giải tư đây luôn mọi người nhé đấy tôi tiếp tục nổ thẳng chúng ta con bạch thủ lô 79. Vào ngày mùng 2 tháng 6 chúng ta sẽ còn 7 đây và ở giải tư thì chúng ta sẽ còn 4 này. Thì cầu sẽ báo cho chúng ta là bạch thủ vào ngày mai ngày mùng 3 tháng 6. Bạch thủ lô 74 mọi người nhé. Đấy là đường cầu bạch thủ lô cho mọi người tham khảo vào ngày mai này. Đấy. Mọi người có cùng với mọi người thì mọi người có thể theo không thì mọi người tham khảo cho vui. Còn với đường cầu cặp song thủ lô khi đường cầu gặp xong thủ lô thì của chúng ta sẽ có ở ngày ờ, nọ cầu sẽ bắt đầu chạy từ ngày 1, 31 tháng 5 này. Thì đường cầu của chúng ta sẽ có ở giải nhì thì G2.1 chúng ta sẽ còn 6 và ghép lấy giải 7 đây. Thì giải 7 thì ở G2, G3.2 chúng ta sẽ còn 4. Thì cầu sẽ báo cho chúng ta đó là gặp xong thủ lô 6446 đúng không ạ? cho ngày mùng 1 tháng 6 thì 6446 thì đã nổi cho chúng ta một nháy đây mọi người nhé đấy thì 6446 nổi về cho chúng ta một nháy ở giải 3 đây và ngày mùng 1 tháng 6 thì chúng ta sẽ có con không đây ở giải nhì G1 G2.1 và tiếp đến là sẽ là con 7 ở giải 7 G3.2 thì hai con này ghép lại với nhau thì cầu sẽ có đó là cặp song từ lô 0770 này 0770 sang ngày mùng 2 tháng 3 mùng ngày mùng 2 tháng 3 nổ về cho chúng ta hai nháy luôn đấy nổ thẳng con 07 nổ về cho chúng ta hai nháy giải tư một nháy và giải sáu một nháy và đến ngày mùng 2 tháng 6 thì chúng ta sẽ có con 6 đây và con 8 ở giải 7 này thì hai cái giải này ghép lại với nhau cầu sẽ báo cho chúng ta đó là cặp song thủ lô vào ngày mai cho mọi người tham khảo là 6886 mọi người nhé đấy tập sau 886 vào ngày mai đấy. với hai đường cầu lô xong buổi tối ngày hôm nay đấy phải chủ lô 74 và xong từ lô 6886 còn với những đường cầu và dự đoán cho tất cả mọi người vào ngày mai đó là chạm đề 37 và chạm 3 ngày mai thì chúng ta sẽ có các cặp là 030, 323, 343, 353 và 3773 và chạm 7 ngày mai chúng ta sẽ có cặp là 070, 717, 737, 757 và 79997 cho ngày mai mọi người nhé đấy thì mọi người kết với hai chạm trên thì mọi người có thể ghép lại với nhau để mọi người cho chúng ta ra được những con số đẹp vào ngày mai để mọi người tham khảo thêm và ngày mai thì mọi người cũng có thể tham khảo thêm cho mình một đường cầu ba càng nữa thì ngày mai thì mình có dự đoán tất cả mọi người đấy dự đoán cho mọi người ba càng đề ba càng đề mọi người nhé đó là dự đoán cho mọi người đó là càng không và càng 8 vào ngày mai đấy chiều ngày mai chúng ta sẽ có chấm 3 và chấm 7 thì mọi người lấy chấm 3 và chấm 7 và chúng ta sẽ ghép với ba càng đi vào ngày mai sẽ là càng 0 và tờ 8 vào ngày mai cho tất cả mọi người tham khảo thêm về về đường cầu đề xong buổi tối ngày hôm nay đấy thì à, vào ngày mai thì những con số trên video đây thì mọi người có kết có trùng thì mọi người có thể tham khảo và có thể theo với những mức điểm vừa phải em. Còn không thì mọi người cũng tham khảo cho vui và nhớ để cho kênh những nút like để chúng ta cùng nhau chiến thắng vào ngày mai với những con số mà bên kênh chia sẻ đến tất cả mọi người và những đường cầu trên Zalo kín bên kênh chốt số ăn thông. Và những anh chị em nào đang xa bờ, đang soạn số và cần những con số chơi chuẩn hàng ngày thì mọi người có thể liên hệ vào Zalo và mà mình đã về bên dưới. Đây, còn không thì mọi người có thể tham khảo những con số trên video. Bây giờ thì mình xin tạm dừng video ở đây và hẹn lại tất cả mọi người vào buổi tối ngày mai. Chúc trong ngày mai chúng ta lại tiếp tục chiến thắng được vị dạng đường cầu chắc tỏa trên Zalo và video của ngày mùng 3 tháng 6. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.